các thấy bộ hột nội đều không ạ nội rất đều không chỉ riêng về mặt nào hết không nghiêng về mặt nào cả đó nhá đây Đấy. được chưa ạ và những video trước em cũng đã nói rất là nhiều rồi là khi các bác mà thử tan tích bằng nước muối thì các bác nhớ phải rửa lại bằng nước lạnh bởi vì là nếu như mà muối nó bắt vào những cái mặt hột này thì hột nó sẽ không đi đều được các bác nhá bác mới lau sạch để cho hết cái muối mặn ở trong những cái mặn hột này đi Và sau đây em xin phép thử nam châm nam châm không nghĩ thử luôn cả nắp chén dĩa này bây giờ em ờ, dọn đèn các anh nhìn này một hoàn toàn trong đúng không ạ đây. đó vừa rồi thì em đã thử cho các bác xong phần tăng tích nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong và như lúc đầu em đã nói đấy ạ nó là bộ hột tài xỉu 2020 và có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình và ngoài ra khi mà chưa sở hữu cái bộ hột này chưa được bên cơ sở em chia sẻ cái cách lắc để có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn các bác lắc một cách bình thường thôi thì cái bộ hột này nó cũng đã đi đều tỷ lệ 5 năm và tỷ lệ lên bão rất là cao và sau đây thì em xin phép thử test thử một vài tiếng cái bộ hột này đi đều cho các bác xem bây giờ nó đang ở chén tài đúng không ạ em lắc xuống xỉu các bác nha đó xỉu là các bác này bây giờ em sẽ lắc lên tài đó tài này xỉu này tài này xỉu này và bây giờ thì vừa rồi em đã lắc cho các bác cái chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu rồi đúng không ạ các bác đã thấy được cái bộ hột này nó đi đều rồi Bây giờ em xin phép được lắc giữ tài giữ xỉu của bộ hồn này để cho các bác xem. Bây giờ đang ở xỉu, em sẽ lắc giữ xỉu cho các bác. Đây, bây giờ em giữ xỉu cho các bác nha các bác nhé. Này, xỉu, một xỉu này. Hai xỉu này. Ba xỉu này. Bốn xỉu này. năm xỉu này Vâng, chén này em hơi mạnh tay thì nó đã lên tài mất rồi Vừa rồi em đã giữ được cho các bác năm chén xỉu Bây giờ lên tài Em sẽ giữ tài luôn cho các bác Các bác nhá một tài này hai tài này ba tài lên bão năm luôn các bác thấy không ạ như lúc đầu em nói đó bộ hột đi đều lắp giữ tài giữ xỉu và sẽ có tỷ lệ lên bão cao bây giờ là chén thứ ba của tài nó lên bão năm rồi bốn tài này năm tài này sáu tài này à, chén này xuống xỉu xuống xỉu nhưng mà lại bão một các bác thấy không ạ vừa rồi em lắc được ờ, uh, 6 chén tài 5 chén xỉu